Mời các con cùng quan sát phần kiến thức. Ở phần kiến thức, cô giáo Ngọc Lan có ví dụ sau. Hình tam giác ABC có 3 cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2 mét. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét? Các con cùng nghe lại nội dung. Hình tam giác ABC có 3 cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2 mét. Hỏi chu vi của hình tam giác đó có bao nhiêu mét? Các con đã đọc kỹ bài chưa? Bây giờ các con cùng quan sát và phân tích với cô. Bài toán cho biết là một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi cạnh đều dài là 1,2 mét. Bây giờ tìm chu vi của cái hình tam giác này chu vi của tam giác chính là tổng độ dài của ba cạnh. Vì ba cạnh bằng nhau cho nên ta dễ dàng thực hiện phép tính nhân được. Đó là chúng mình lấy 1,2 nhân 3, chúng mình sẽ tìm ra độ dài của ba cạnh, tổng độ dài của ba cạnh và cũng chính là chu vi đúng không? Ta thực hiện như sau này. 1,2 nhân với 3 ra kết quả là bao nhiêu mét? Chúng mình sẽ làm như thế nào? chúng mình sẽ phải thực hiện là 1,2 nhân 3. Ta sẽ có 1,2 mét cô đổi thành 12 dm. Khi đó cô sẽ dễ dàng có 12 dm nhân với 3. Cô ra kết quả là 36 dm đúng không nào? 2 nhân 3 bằng 6, 1 nhân 3 bằng 3. Ta có 36 dm. Và 36 dm thì cô đổi ra số thập phân đơn vị mét nó sẽ chính là 3,6 mét.